bằng tên uh, biến của chúng ta là btn pre tôi sẽ copy lại cho nó chuẩn bạn có thể thấy là màu của chúng ta lại trở về màu xanh Chào Việt Nam, chào mừng các bạn đến với bài học Angular Data Binding. Ở bài này Chúng ta sẽ học về các kiểu binding dữ liệu trong Angular. Kiểu dữ liệu Angular Data Binding thứ nhất, one-way Binding. Ở bài hôm trước khi tạo mới project thì chúng ta cũng đã học một kiểu Data Binding. Đấy là one-way Binding. Binding một chiều. Trong bài tiếp theo này chúng ta sẽ học các kiểu binding còn lại tôi sẽ chạy project lên chúng ta sẽ cùng chờ đợi các bạn có thể thấy cách ờ, data binding thứ nhất trong Angular đấy là dùng quạt quạt nhọn để truyền ờ, tham số title của chúng ta từ file ts lên file html đây title của chúng ta đây kiểu Angular data binding đầu tiên kiểu dữ liệu Angular Data Binding thứ hai Property Binding tiếp đến kiểu ờ, Angular Data Binding tiếp theo đấy là Property Binding chúng ta sẽ tạo ra thêm một uh, biến mới có tên là food kiểu là string và chúng ta sẽ khởi tạo giá trị là KFC tiếp đến ở file html thì à, ta sẽ comment à, đoạn gà kfc này lại và thêm một thẻ input Tiếp đến thì ta sẽ gọi thuộc tính à, value và ở trong mập vuông. Tiếp đến là tên biến của chúng ta là phút Một project của chúng ta build khá là lâu chúng ta hãy cùng chờ đợi như vậy là một project của chúng ta đã build xong và chúng ta có thể thấy là KFC đã hiện lên rồi chúng ta đã binding dữ liệu thành công lên ờ, thuộc tính value của thẻ input Angular Data Binding thứ ba Event Binding chúng ta hãy cùng đến với ờ, Angular Data Binding tiếp theo đấy là Event Binding ràng buộc sự kiện thì tôi sẽ tạo một à, hàm thông báo ở trong file giao dịch.component.ts và chúng ta đơn giản sẽ chỉ là hiện thông báo thôi gọi hàm alert và hiện tách lên chúng ta sẽ cộng với uh, phút đoạn này à, có vẻ đang bị lỗi chúng ta sẽ dùng chấm phút là ok và ở chấm à, file à, chấm html thì ta sẽ gọi sự kiện click trong dấu ngoặc tròn bình thường ở javascript chúng ta sẽ dùng on click còn Angola chúng ta sẽ dùng click ở trong vòng tròn đấy đã hiện thông báo chuyển cả tham số của chúng ta lên nữa chúng ta sẽ đổi KFC thành uh, pizza và thử xem vẫn là hiện KFC vì uh, thuộc tính uh, à, phút của chúng ta mới chỉ đang uh, binding một chiều ở bài uh, phần tiếp theo trong bài học này chúng ta sẽ học kiểu Angular Data Binding Two Way Two Way Binding dạng buộc hai chiều. Angular Data Binding thứ tư Attribute Binding. Chúng ta sẽ tạo ra một biến mới có tên là btn gạch dưới bri và chúng ta sẽ copy đoạn uh, class button primary này vào paste vào đây chúng ta không cần định nghĩa kiểu uh, Angular sẽ tự hiểu kiểu biến của chúng ta Ok ở trang HTML thì tôi sẽ thay đoạn này bằng cấu trúc Angular Data Binding của Attribute và sẽ có cấu trúc như sau à, để tôi refresh lại xem có bị mất thuộc tính như không chúng ta sẽ khai báo attribute.class trong cặp cặp ngoặc vuông bằng tên uh, biến của chúng ta là btn pre tôi sẽ copy lại cho nó chuẩn bạn có thể thấy là màu của chúng ta lại trở về màu xanh và class là một cấu trúc đặc biệt chúng ta bỏ attribute ở đầu thì object của chúng ta vẫn nhận Angular Data Binding cuối cùng Two-way Binding Tiếp đến thì chúng ta sẽ đi vào Two-way Binding kiểu dữ liệu cực kỳ hay ho trong bài học Angular Data Binding hôm nay Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải khai báo thư viện form module ở trong ờ, file app.module.ts và chúng ta sẽ chọn đến à, Angular Form tiếp đến thì chúng ta cũng cần à, khai báo ở phía dưới ở trong ng module module của chúng ta ok tiếp đến ở đây thì chúng ta sẽ không dùng à, value nữa mà chúng ta sẽ dùng từ khóa ng module và chúng ta phải thêm và cặp ngọc ngọc tròn ở trong uh, ngọc vuông đấy các bạn thấy là đây là KFC, ô bộ dây của chúng ta đã bị lỗi rồi không biết uh, chúng ta sai ở đâu lỗi ở đây chúng ta thiếu một chữ S các bạn ạ như vậy là file của chúng ta đã lên rồi đã lên rồi chúng ta sẽ đổi thành visa cũng hiện visa luôn như vậy là đã thành công xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo nếu các bạn thấy video hay hãy ấn nút like nếu thấy hữu ích hãy chia sẻ với bạn bè còn nếu thấy chưa hay hãy để lại phần bình luận đừng quên ấn nút sub để ủng hộ kênh và theo dõi những video mới nhất của mình xin chào và hẹn gặp lại